Anh làm sao mà cụt đầu buổi Ngày xưa anh ăn cứt đã à, quá anh thể anh không ăn cứt vâng. Thế là anh chặt cụt đầu buổi để thề với bố mẹ không ăn cứt vâng. Nhưng mà lúc đấy tuổi anh còn lon ngu À, cờ bạc thì lúc đấy đầu buổi Con ngủ mẫm còn trẻ còn non và xanh chưa suy nghĩ chín chắn được nghĩ là chặt đầu buổi đi để thề là không ăn cứt nữa vâng. ôi giời ơi cái lúc à, tuổi còn non và xanh suy nghĩ còn trẻ trâu có mà chặt cả đầu buổi đi vẫn ăn cứt anh chặt đầu buổi đi anh được một tuần đầu tiên không ăn cứt luôn tuần thứ hai vì này hứa cũng nghĩ đến cũng không ăn cướp luôn tuần thứ ba cũng không ăn cướp luôn tuần thứ tư đầu buổi vẫn đau cũng không ăn cướp luôn sang đến tuần thứ năm mình ăn cướp mạnh hơn lúc chứ chẳng tôi đã từng ăn cướp thì tôi biết rồi nhá